Ung thư gieo nỗi sợ hãi cho rất nhiều người vì họ nghĩ rằng được chẩn đoán ung thư giống như là cầm chắc chiếc vé đến tử thần. Thật ra, ung thư đúng là một bệnh nguy hiểm, nhưng nếu được chẩn đoán sớm và điều trị tích cực thì cơ may chữa khỏi là rất cao. Ung thư là tình trạng tăng trưởng không kiểm soát các tế bào bất thường, tế bào ung thư, dẫn đến xâm lấn và phá hủy các cấu trúc mô bình thường của cơ thể. Theo các nghiên cứu, có hơn 200 loại ung thư khác nhau được báo cáo như ung thư vú, ung thư thận, ung thư âm hộ, ung thư vòm họng, ung thư phổi, ung thư dạ dày và ung thư cổ tử cung, ung thư da, vân vân. Triệu chứng của ung thư là gì? Những dấu hiệu ung thư phổ biến gồm mệt mỏi, khối u hoặc dùng mô dày lên bên dưới da, thay đổi cân nặng ngoài ý muốn, đỏ da sậm màu da hoặc vàng da, vết lét không lành hoặc thay đổi hình dạng nốt ruồi, thay đổi tính chất phân hoặc thói quen đi tiểu, ho kéo dài hoặc khó thở, khó nuốt hoặc khàn tiếng, khó tiêu hoặc khó chịu sau khi ăn. Đau cơ khớp không giải thích được Sốt không giải thích được hoặc đổ mồ hôi trộm Chảy máu hoặc bầm da không giải thích được Có thể có những triệu chứng không đề cập ở trên Nếu bạn có bất kỳ lo ngại nào Hãy thảo luận thêm với bác sĩ Thưa bà con Gần đây có nhiều thông tin về bài thuốc chữa được bệnh ung thư từ hai vị thuốc bán chi liên và bạch xà thiệt thảo Thật hư hiệu quả thuốc này là mối quan tâm của nhiều người. Trong xã hội hiện đại, ung thư trở thành mối lo không chỉ của một vài người. Bên cạnh những nghiên cứu của y học hiện đại, việc sử dụng thảo dược để phòng tránh và chữa bệnh ung thư cũng được nhiều người quan tâm. Gần đây có nhiều thông tin về bài thuốc chữa được à, bệnh ung thư từ hai vị thuốc bán chi liên và bạch xà thiệt thảo Thực hư hiệu quả của bài thuốc này thế nào là mối quan tâm của rất nhiều người. Thưa bà con, đây là cây à, bạch xà thiệt thảo. Bạch xà thiệt thảo còn à, gọi là cỏ lưỡi rắn trắng, à, bồi ngồi bò, xà thiệt thảo, xà châm thảo hay long diệp thảo, nhị diệp lục. Cây có tên khoa học là Hediotis Deep thuộc họ cà phê. Loại cây này có thân màu nâu nhạt, tròn ở gốc. Thân non có bốn cạnh, mang rất nhiều cành. Lá hình mát thuôn dài khoảng 1,5 đến 3,5 ờ, cm, rộng 1 đến 2 mm, nhọn ở đầu màu xám, dai gần như không có cuốn. Hoa bạch xà thiệt thảo mọc đơn độc hoặc từng đôi ở nách lá. Hoa nhỏ có ờ, bốn lá dài, hình giáo nhọn, ống đài hình cầu. Ờ, quả bạch xà thiệt thảo dạng bế, bầu hạ, còn ờ, đài hình cầu hơi dẹt. Bên trong có chứa nhiều hạt nhỏ, có góc cạnh. Cây bạch hoa xà thiệt thảo thu hái vào mùa hạ, lấy toàn cây rửa sạch, phơi ờ, hoặc sấy khô à, công dụng thì theo đông y bạch xà thiệt thảo có vị ngọt nhạt hơi đắng tính mát không độc loại cỏ này có tác dụng thanh nhiệt giải độc lợi thấp tiêu thủng hoạt huyết lợi niệu tiêu ung tán kết bạch xà thiệt thảo có thể trị ờ, các chứng sưng đau do các bệnh ung thư và các chứng nhiễm trùng đường tiết liệu à, viêm thanh quản viêm phổi viêm gan vân vân chị u nhọt ưu bướu sưng nhọt trị nọc độc của rắn độc cắn theo y học hiện đại bạch ừ, xà thiệt thảo là loại ờ, thuốc quý có tác dụng ức chế phân chia sinh sản của các ờ, hạch tế bào ung bú. vì thế nó được ờ, sử dụng để hỗ trợ điều trị ung bú, tăng sức đề kháng giúp cơ thể chống chọi với khối u và ngăn ngừa biến chứng của khối u. Còn đây thưa bà con, đây là cây à, bán chi liên. Bán chi liên còn gọi là nha lót thảo, tinh dầu thảo, hiệp diệp, hàng tính thảo, hoàng cầm râu, vân vân. Đây là loại cây cỏ đa niên, thân bốn gốc, bò ở gốc, mảnh ở ngọn, cao khoảng 0,15 đến 0,2 mét lá bán chi liên một đối lá trên không cuốn lá dưới có cuốn mảnh phiến lá hình trứng hẹp đến hình mũi mát dài 1 đến 2 cm bán chi liên ra hoa vào mùa xuân thường sống ở hai bên bờ ruộng gánh nước nơi ẩm thấp gần nước loại cây này có ở miền Bắc nước ta công dụng thì theo đông y bán chi liên có vị hơi đắng tính mát tác dụng thanh nhiệt giải độc, lợi tiểu, tiêu sưng giảm đau, chống khối u tân sinh. Thường được sử dụng trong các trường hợp như áp xe phổi, viêm ruột thừa, viêm gan, sơ gan cổ trướng, khối u tân sinh. Một số kinh nghiệm dùng bán chi liên và bạch hoa xà thiệt thảo trị các loại ung thư. Bạch xà thiệt thảo và bán chi liên cho được y học cổ truyền sử dụng chữa trị các bệnh ung thư từ rất lâu. Ngày nay một số bệnh viện y học dân tộc cũng lấy hai vị thuốc chủ lực trong các thuốc chữa bệnh ung thư. Tuy nhiên, ung thư có rất nhiều dạng, nhiều vị trí, thể tạng của người bệnh cũng rất khác nhau. Vì thế, khi sử dụng hai vị thuốc này, thầy thuốc um, thường chuẩn bệnh và bóc theo tình trạng bệnh của mỗi người. Dưới đây là một số bài thuốc chữa các ờ, chứng ung thư sử dụng hai vị thuốc chủ đạo là bán chi liên và bạch xà thiệt thảo được lương y ờ, Hoàng Di Tăng viết trên ờ, báo Sức khỏe và đời sống. Thứ nhất là u nhọt và u bú. À, dùng bạch qua xà thiệt thảo 120g, bán chi liên tươi 60g, sắc uống, giả nát đắp lên nơi đau ung ờ, thư phổi, ung thư trực tràng thời kỳ đầu thì dùng ờ, bạch hoa xà thiệt thảo, bán chi liên. Hai loại này đều 60g. À, ngày một thang sắc uống. Về ung thư phổi, bạch hoa xà thiệt thảo và bạch mau căng đều 160g tươi, sắc uống với nước đường. Bạch ờ, hoa xà thiệt thảo 50g, bán chi liên, sa sâm, hoài sơn ngư tinh thảo điều 30g thiên môn mạch môn xuyên bối mẫu chi mẫu a dao tan diệp tất cả đều 9g phục linh 12g sinh địa 15g tam thất cam thảo đều 3g ngày một thang sắc uống là ung thư uh, mũi họng à, bạch hoa xà thiệt thảo tử thảo đan sâm đều 30g bán chi liên giả bồ đào căng đều 60g can thiềm bì cấp tính tử đều 12g thiên long bán hạ cam thảo đều 6g mã tiền tử 3g sắc uống ung thư son hàm trên bạch hoa xà thiệt thảo thạch kiến xuyên hoàng cầm bán chi liên sinh địa quyền sâm mẫu lệ sống đều 30 gram sa sâm bồ công anh đại hoàng đều 10g bạc hà cúc hoa đều 5 đến 10g sắc uống ung thư mũi họng hạch lympho cổ to mũi tắc chảy nước mũi có máu ho đờm nhiều liệt mặt chất lưỡi à, tối hoặc đen sạm riêu dày nhớt mạch huyền hoạt dùng bạch qua xà thiệt thảo và bán chi liên cùng bạch mau căng, hoàng cầm, liên kiều, bạch cương tàm, hạ khô thảo, chiếc bối mẫu, thất diệp nhất chi hoa, thổ phục linh, hoàng dược tử, đều 12 gram. Bán hạ chế, gừng, à, nam tinh lùi, đại kế, tiểu kế điều 8 gram. Bạch anh, đào nhân, ý dĩ, đông hoa nhân đều 10 đến 16 gram ngày một thang sắc uống ung thư thực quản, nuốt khó, lưng ngực đau, bỏng rát, miệng khô, họng khô, ngủ tâm phiền nhiệt, đại tiện táo bón, chất lưỡi ờ, đỏ, rêu lưỡi ít hoặc không rêu, mạch huyền tế sát. Thì ờ, dùng bạch qua xà thiệt thảo và bán chi liên cùng với sinh địa Bắc Sa Sâm, Nam Sa Sâm đều 16 g, quyền sâm mạch môn, đương quy, bồ công anh, tỳ bà diệp tươi, lô căng tươi đều 20g, chi tử, bạch anh, hạ khô thảo đều 12g, hoàng liên 8 đến 10g. Sắc uống ngày một thang. Ung thư gan vì à, bạch hoa xà thiệt thảo, bán chi liên đều 20g, tiểu kim, bắc khoáng kê cốt thảo đều 15g, ngày 1 thang sắc uống. Bạch hoa xà thiệt thảo 30g, chó đẻ răng cưa 30g, cam thảo dây 10g, sắc uống ngày 1 thang, chia uống 2 đến 3 lần trong ngày. Ung thư dạ dày, trực tràng, thực quản, cổ tử cung và các bệnh u bú. Bạch à, hoa xà thiệt thảo cùng với bán chi liên và bạch anh, đông quỳ, à, bán biên liên trương ương đều 30g ngày một thang sắc uống về ung thư dạ dày bạch qua xà thiệt thảo 60g bạch mau căng là rễ của chanh đó, 60g à, hạt bo bo 40g đường đỏ 40g à, sắc uống ngày một thang về ung thư tụy dùng à, bạch qua xà thiệt thảo thiết thúc diệp Mẫu lệ nung đều 30g Hạ khô thảo, hải tảo, hải đới, đảng sâm, phục linh đều 15g Lậu lô, đương quy, xích thược, bạch trực đều 12g Đan sâm 18g Xuyên luyện tử, quất kim đều 9g sắc uống Về ung thư cổ tử cung, bạch qua xà thiệt thảo, bán chi liên, công bố hải tảo, đương quy, tục đoạn đều 24 g, toàn yết 6 g, ngô công 3 con, bạch thược, hương phụ, phục linh đều 15 g, xài hồ 9 g, sắc uống. Ung thư cổ tử cung do thấp nhiệt độc thịnh. Bạch hoa xà thiệt thảo, thổ phục linh đều 30 g, bán chi liên, à, thảo hà sa đều 15 gram Sinh ý dĩ 12g, thương trực, biển xúc, xích thược đều 9g, hoàng bá 6g. Ung thư cổ tử cung do can thận âm hư, bạch qua xà thiệt thảo 30g, thảo hà sa, hạng liên thảo, hoài sơn đều 15g, sinh địa 12g, chi mẫu, trạch tả đều 9g, hoàng bá 5g. Ung thư tuyền liệt tuyến Bạch Hoa Xà Thiệt Thảo Thổ Phục Linh à, Xuyên Sơn Giáp Sinh Hoàng Kỳ đều 15g Đảng Sâm Tiên Linh Tỳ Kỷ Tử Hà Thủ Ô Chế Ngu Tất Thất Diệp Nhất Chi Hoa Bạch Thược đều 12g Nhục Thung Dung Ba Kích Đại Hoàng Chế Chi Mẫu Chích Cam Thảo đều 6g Hoàng Bá Sao 10g Sắc uống ung thư xương, bạch qua xà thiệt thảo, địa miết trùng, đương quy, từ trường liễu, đều 10g, phòng phong, chích cam thảo đều 6g, ngô công 3g, đẳng sâm, hoàng kỳ đều 12g, thục địa, kê quyết đằng đều 15g, nhũ hương 1 dược đều 9g. Ngày một thang sắc uống bột chống ung thư bạch hoa xà thiệt thảo bán chi liên hoàng kỳ đường quy bột có tác dụng chống ung thư giải độc bổ thận nâng cao tính miễn dịch của cơ thể về hiệu quả thực tế của bài thuốc theo lương y Hoàng Di Tân, phương thuốc này chủ trị được rất nhiều bệnh ung thư như đã kể trên. Thực tế điều trị cho thấy các các bệnh đáp ứng rất tốt với thuốc và có thể chữa khỏi là các bệnh ung thư dạ dày, ruột, gan, tử cung, vú và não, vân vân. Đặc biệt với bệnh ung thư ruột và dạ dày, chỉ cần uống từ 4 đến 5 giờ là có thể cảm nhận được hiệu quả. Sau khi uống thuốc, nếu ờ, thấy đại tiểu tiện có máu, mũ bài tiết ra, đó là dấu hiệu tốt đối với người bị bệnh nặng. Đối với người bị bệnh nhẹ sẽ không thấy có máu mũ bài tiết ra ngoài nhưng sẽ thấy trong người khỏe khoắn ra. Có thể uống thuốc này từ 3 tới 4 tháng mới ờ, khỏi hẳn. Những lưu ý khi dự, sử dụng bạch xà thiệt thảo và bán chi liên phòng và chữa bệnh ung thư. Nên uống thuốc vào lúc đói trước ờ, bữa ăn 1 giờ hoặc sau bữa ăn 2 giờ để đạt hiệu quả tốt nhất. Mỗi thang thuốc nên à, sắc theo đúng hướng dẫn của thầy thuốc sắc hai lần để à, lấy thuốc uống để tận dụng hết dưỡng chất của thuốc nên sắc thêm lần thứ ba với à, nhiều nước để uống hàng ngày có thể phòng bệnh bằng cách uống mỗi tháng một lần khi uống cần kiên trì và làm các xét nghiệm để kiểm chứng hiệu quả của thuốc phụ nữ có thai không được dùng thuốc thưa quý vị bà con à, tới đây là cái video của mình đã kết thúc rồi nếu quý vị à, có thấy à, bài thuốc này hay và hiệu quả thì à, xin hãy like comment và share và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh của mình tiếp tục phát triển nhé và cảm ơn bà con và các bạn rất nhiều chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn video tiếp theo xin cảm ơn